Alo alo Xin chào tất cả em, chào mừng tất cả em đã quay trở lại kênh youtube của mình anh em nhé Và trong video ngày hôm nay thì mình à, tiếp tục chơi trải nghiệm kiếm tiền Và trong video ngày hôm nay mình tiếp tục chơi trải nghiệm kiếm tiền trên 68 cái bài đây anh em ạ Và mình sẽ chơi là Tây Du Ký thôi em nhé à, Bộ à, phim uh, cực kỳ hot rồi à, Có Tôn Không này, Chư Bác Giới này, Đường Tăng xa Tăng đây anh em ạ Ok, cách chơi thì cực kỳ đơn giản luôn Như thế hiện tại mình đang có 44M đúng không? Rồi mình nhấn vào quay để mình tiến hành chơi thôi Nhấn vào đây chắc là để uh, quay nhanh anh em ạ Ở đây thì mình có thể là tăng số tiền uh, mình chơi lên này Đó, lên tầm uh, hơn 1 nghìn thì sao Ok, hiện tại đang có là hai bốn người chơi anh em nhá Đây là những cái trò mà thuộc uh, trò nổ hũ đấy Nổ hũ thì thực tế chúng ta chơi để uh, chơi uh, để giải trí cũng như chơi để kiếm tiền anh em ơi Ok không có cái phần mà chúng ta nhấn quay tự động anh em nhỉ okay, cài đặt trò chơi này âm nhạc này rồi đây là gì đây là biến động số dư lịch sử chơi của chúng ta anh em ạ đó rồi kế tiếp nữa là cái này là rồi. ok ngoài ra nhá ngoài ra anh em có thể chơi các trò mini game bên cạnh này chúng ta có thể chơi à, hai trò một lúc dụ mình chơi trò này chẳng hạn Đấy, nhấn quay này chơi thêm là sẽ là 10 giây 9 giây thôi mình chờ ván sau mình chơi anh em nha quay tiếp này ok big win này anh em ơi tức là thắng lớn đấy chắc là vừa xong được cái gì rồi <clears throat> tăng uh, à, nên uh, à, chơi tiếp nhé tăng uh, mốc lớn hơn nữa đó nhấn quay bây giờ mình sẽ tiến hành chơi cái này nhá uhm, vừa xong là về bên uh, đây này đúng không mình thấy cầu đang là 33 thì bây giờ sẽ 3 tiếp này mình sẽ đặt là 5 lít nhá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 đó ngoài ra mình cũng để nhóm telegram để anh em có thể tham gia vào nhóm để giao lưu với giao lưu trao đổi những chơi khác và cũng như là được uh, kéo này dù anh em vốn nhỏ hay vốn to nha và cũng như là ngoài ra mình có các chương trình về tặng cốt này hay chương trình ưu đãi gì mình cũng đều thông báo ở trong nhóm telegram đó nhá em sẽ tiến hành tham gia vào nhóm nhá ok bây giờ năm bốn ba hai một đây xem là về gì đây rồi về đây nào đen nào ồ về trắng anh em ơi đó nếu mà mình ờ, ván này mình chưa thắng được thì vào sau mình sẽ gấp thép lên gấp thép lên thôi đó vừa xong mình đánh 500 đúng không thì bây giờ thì mình sẽ đánh xem nào mình tin vẫn trắng tiếp đánh lên 1m này 1m 1m2 cộng thêm phí nữa anh em ạ ok anh em lưu ý cho mình nhá là em chơi những cái game kiểu như này ấy, thì em phải có kỷ luật có nghĩa là sao là ví dụ như mình có số vốn hiện tại đang 40m đó mình có thể đánh mỗi ván 1m cũng được nhưng khi mình thắng thì ván tiếp theo mình vẫn đánh một m còn nếu mình ờ, chưa thắng như ván vừa xong mình ờ, chưa thắng đúng không thì ván tiếp theo mình sẽ cấp thêm cấp đôi lên và cộng thêm phí nữa nên mình đánh vừa nãy ván đầu mình đánh 500 thì ván thứ hai mình đánh là 1m2 đấy ok chưa ạ đó anh em chơi phải có kỷ luật kỷ luật thì anh em mới mới dễ thắng được mới có thua đúng không anh em ok một phát chơi luôn hai trò luôn bốn ba hai một rồi cùng chờ đợi về gì anh em nhé Ồ, oh, này là về bên uh, ờ, đen nhỉ anh em ơi. Đen thì ván tiếp theo mình là ai? Gấp thêm lên thôi. Vừa nãy mình đánh 1M2 đúng không? Thì bây giờ mình đánh 2M rưỡi hoặc 2M6 gì đó. Ván này thì mình nghĩ là cầu 111 thì lại bị trắng này. 1M, 2M này. Ờ, uh, 2M6 này, 2M7 nhá. Ok. Rồi ngoài ra chia sẻ thêm với anh em nhé là 6 tháng thứ ba sẽ có cực kỳ nhiều chương trình ưu đãi khi anh em nạp tiền luôn. Rồi anh em nạp nhiều hay nạp ít. Trước tiên thì anh em có thể nạp ít chẳng hạn vài trăm, sau đó anh em có thể tăng lên để anh em có thể kiếm tiền nhanh hơn, kiếm tiền nhiều hơn anh em nhé. Đó, thường là chúng ta sẽ có các chương trình nạp tiền ưu đãi lần đầu mỗi ngày ấy. Khi anh em nạp vài trăm nghìn em đều có sẽ có các mốc nạp tương ứng. Đó, có nghĩa là hôm nay giúp anh em nạp anh em được ưu đãi rồi, nạp lần đầu ấy thì ngày mai anh em nạp tiếp làm lần đầu tiếp thì em cũng lại nhận được ưu đãi nha và chỉ thêm ý là khi mà chúng ta lấy đường link tải game ok bây giờ chờ ván này mình về đây một này về gì anh em ơi đó ăn luôn cho anh em này là lãi luôn anh em đúng không 2m7 này là ăn luôn là 2m rưỡi đấy và quay trở lại là anh em có thể chia sẻ đường link nhá anh em vào mục đại lý lấy đường link giới thiệu của anh em sau đó chia sẻ đường link đó cho bạn bè người thân hoặc chia sẻ lên các nền tảng trang mạng xã hội như ờ, facebook ờ, telegram rồi ờ, tiktok twitter vân vân nhá khi người tải game qua đường link của anh em ấy tải game qua đường link android hoặc ios hoặc là web ấy thì em sẽ nhận được hồng nhá và đối với 680 bài ấy, thì không giới hạn từng rep luôn tức là anh em chia sẻ đường link này cho bạn bè người thân bạn bè người thân chia sẻ cho uh, cho người khác nữa người khác nữa lại chia sẻ cho người tiếp nữa thì anh em nhận được tất cả các tầng luôn nhá phá hồng lên tới 30% luôn mình chơi rất nhiều game giống như 68 cái bài nhưng 68 cái bài mình đánh giá là game có hồng cao nhất luôn cao nhất luôn nhá bình thường những game khác có hồng tầm 10 15% luôn cao nhất là tầm 15% nhưng 68 cái bài lên tới là 30% luôn nên khi em chơi những game này em có thể là ưu tiên 68 bài 68 bài hơn nhá mình toàn chơi 68 bài thôi đó mình chia sẻ trên quan điểm khách quan của mình nhá trên quan điểm mình trải nghiệm chơi rồi nhá ok rồi rồi bán vừa xong thì mình ờ, chưa chơi và chia sẻ thêm với anh em ấy là game cũng không bắt chúng ta bán lạo phải chơi đâu bán lạo mà anh em cảm giác là mình 50 50 khó thắng đấy đấy thì anh em có thể là tạm dừng chơi cũng được anh em hình dung ạ và dụ như hôm nào mà anh em ăn đủ dụ mục tiêu anh em là ăn một triệu một ngày đấy một mờ một ngày đấy anh em ăn đủ rồi thì em sẽ ăn no cho mình nha dừng chơi nha để ngày mai chúng ta chơi tiếp hoặc là ngày hôm đấy anh em lỗ cũng nhiều quá tầm hai ba m đấy thì em cũng dừng chơi ngày mai anh em chơi tiếp em đừng uh, kiểu như là mình um, máu quá thì dễ ra ra đả xa đấy em ạ ok thì ván này sẽ mình sẽ đánh là bên bên này nhá mình quay trở lại 5m vì vừa ván nãy mình thắng rồi mà đó ván vừa nãy mình thắng đường 5m mấy đúng không bây giờ mình lại quay trở lại 5 đi thôi đó cứ chơi chiến lược thế như thế như thế cho mình thì kiểu gì tỷ lệ thắng của anh em sẽ cao nhá, chứ mình dám là bảo là 100% anh em là sẽ thắng đâu không ai dám là bảo như thế được đúng không ạ 5 này 4 này 3 này 2 này 1 này rồi cùng xem về gì anh em nhé đen chứ còn gì nữa ồ về trắng nhá về trắng thì bây giờ lại gấp thép lên gì đâu đơn giản đúng không anh em ok big win big win big win gấp thêm lên nhá một m 2 đi rồi xong về trắng đúng không xong bây giờ thì mình sẽ đánh viên đen một m 2 một m đó một m 2 ok đánh nốt thêm một vài bàn nữa thôi anh em ạ đó ờ, ngoài ra anh em có thể đăng ký kênh youtube của mình nhá cũng như bật nút chuông thông báo nữa để khi mình có bất kỳ mẹo thủ thuật nào thì em có thể là nhận được video và xem sớm nhất vì em hình dung ấy mẹo thủ thuật thì nó có trong thời gian ngắn thôi nó sẽ rất dễ bị phích nên chính vì thế anh phải anh em phải xem ngay xem luôn và anh em áp dụng luôn em hình dung ạ đó làm tiền và áp dụng luôn ok gì đây gì đây anh em đó đó chọn nào. quay trở lại này đó ờ, mình đã đặt 1 M2 này. 7 này, 6 này, 5 này, 4 này, mình chơi nốt bán này anh em nhá. 3 này, 2 này, 1 này. Ok, về gì nào? Đó tiếp tục về trắng. Nên mình thấy là mình bán này mình cũng chưa nhiều tiền lắm nên mình sẽ tạm dừng nhá. Để ngày mai mình chơi tiếp. Đó. Ok còn à, trò nổ hũ mà Tây Du Ký này thì cách chơi cực kỳ đơn giản thôi. Anh em nhấn quay cũng như chọn à, mốc chơi thôi. Ok, còn bây giờ hẹn em lại các anh em trong những video tiếp theo của mình trên kênh nha. Nhớ nha là tải game còn link ờ, mình để dưới phần tải game nhé. Trên điện thoại Android hoặc iOS mình để dưới phần mô tả nội dung của video này cũng như comment đầu tiên từ game ở phần mình nha. Tham gia vào nhóm Telegram này cũng như đăng ký kênh YouTube này, bật nút chuông thông báo nữa này. Và bây giờ hẹn lại các anh em trong những video tiếp theo của mình trên kênh. Bye bye. Xin chào.